Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với kênh Double Wish Yeah, đây, là là Kazu của nhóm Double Wish Yeah Hôm nay, bây giờ con Mega Mall này là quận 2 thành phố Hồ Chí Minh là hôm nay Kazu à, sẽ trải nghiệm đặc biệt là cái này ta dư mua thử thế à? và bên Nhật Bản là cũng có máy ờ, tự động bán hàng như này nha nhưng ta dư chưa bao giờ mua và máy tự động bán hàng này nha một cái là cầm 100 nghìn này 100 nghìn mắc quá nhưng cái này là my wish My wish à, ờ, Ở đây có My wish Nè, giá 100 ngàn Nhưng rất rẻ nè Rẻ hả? Rất rẻ View, ờ. view Có cái gì? Không biết luôn Tức là là Là là là Máy chụp hình nè Là iPad nè Là iPhone Apple Watch Vân vân nè, chạm điểm nè Wow Các muốn? cái gì? iPhone iPhone iPhone iPhone Yeah Ok Wow, đó là đầu tiên là trồng mã hồng nhá. ừ. Ê, là số 2 nè à. Đưa tiền vào Cảm quán nè, cảm quán Để nè Yeah Rồi bây giờ, nhưng mà đầu tiên là trồng mã hồng rồi Mọi người tiếp con máy nè So Double Wishra. Double. Hey, so high, huh? So high. So high? Yeah. Then, so high wish. Uh, so high. So high là my wish. À. okay. So high đấy. Ngày sinh nhật của ca dư là ngày 6 tháng 2 đó. Ah. À. So high đó. ờ. rồi nếu là cái này là iPhone 11 thì chắc bị hư rồi đây là rớt sóng á đặt không đặt không <laughs> My vision Mong ước của tôi, của Kazu là cái gì? Là à, him, sự, ờ, mong ước của Kazu là iPhone 11 à, Pancake, pancake, pancake, pancake 어? 응? 응? 대박 대박 우와 카메라 あれ俺はもろいももろや I know もろやキャラやマッねラッロッキズカメラ tôi muốn chiếc máy chụp hình thật cái này là không phải máy camera thật giả là nhưng nhưng mà cái này ế ế chụp hình được mà không phải đồ chơi Dĩ Thọ Dạ Rất nhàn Pikachu Ú, ú, ú, ú, ú Chắc chúng ta sử dụng máy camera không? Chưa, chưa, chưa Yeah. Được. Wow. Kể cái này không phải camera. Cái này không phải camera. Cái này là gì? Cái này chơi. <laughs> chơi, chơi game. Chắc phải lên đầu hai ấy. Chơi game chơi game điện tử nè xin lỗi mọi người cái này có thể chụp hình được nha Yeah. Oh. Có ý bố. Yeah. Nhưng cái này là có in Trung Quốc nè, ca Kazu không đọc được nha. <laughs> cho nên là không hiểu là, là cái gì thế là cổ ờ, là đăng ký á à, quay lại á nhưng cái là không không hiểu không hiểu không hiểu không hiểu không hiểu không hiểu không hiểu tiếng Trung Quốc không hiểu không hiểu không hiểu tiếng Trung Quốc không hiểu không hiểu không hiểu tiếng Trung Quốc không hiểu không hiểu không hiểu tiếng Trung Quốc mọi người ơi phải mở thử bằng phải thử bằng mày chất hạnh phúc nè okay. à, vui nè và tại vì là nếu rảnh thì Kazu sẽ chơi game điện tử này nhá chi phí này là 100 nghìn nhưng cái này là chắc là 200 nghìn đồng nè à. nhé nhé à. là team như vậy nhé à, dạ, mọi ừ, cảm ơn đã xem video này <laughs> nếu thích video này thì hãy share like subscribe nhé bye bye <laughs> một trăm nghìn của tôi là ở đâu